xin chào các cả anh em, chào mừng em trở lại với channel Nerd TV của mình Tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ làm về một tựa game đua xe mới nhất hiện nay Đó là game Zing Street Mobile Thì uh, mình cũng xem hay xem Pháp TV và mình thấy người ta quảng cáo thì hôm nay mình cũng tải về chơi từ hôm qua rồi Từ tối hôm qua mình chơi cũng lên level 8 anh em ạ Thì nói chung là mới chơi cũng chưa biết gì cả Mình mình thấy cái hay nhất là hôm nay là hôm qua mình cũng đã nạp tận 160 kim cương rồi và mình hôm nay mình thấy cái hoạt động ngày này là hiện tại diễn ra còn 8 giờ thôi Chúng ta mà đạt đủ 450 kim cương là chúng ta sẽ nhận xe A Và có thể nhận được năng lượng vàng và giấc mơ thủy tinh Đó Thì mình thấy cái xe này cũng khá là đẹp luôn Đây là một xe đen này hạng A luôn thì chắc là chất rồi Xe của mình là xe K24 hiện tại đang đi là K24 Và ở chỉ ở hạng B thôi Và đây là được xe ở hạng A luôn Đó thì rất là hay thì hiện tại là 160 kim cương rồi nha 160 kim cương rồi đây thì in game của mình thì ờ, cho mọi người xem luôn đó nếu anh em nào đã đăng ký đang xem theo dõi clip kênh của mình ờ, và chưa đăng ký và mới vào thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like và subscribe và comment và đăng ký kênh của mình nha cảm ơn mọi người rồi ok in game của mình là là tv và hôm qua mình chọn nhân vật nữ uh, bình thường thì mình chơi game gì là mình cũng hay chọn nhân vật nữ anh em ạ đó rất là hài luôn đúng không hiện tại thì mới chơi cũng chưa có cái gì cả chưa có cái gì đó thì ờ, sáng nay mới vào cửa hàng nghịch vỡ va vớ vẩn sáng nay thì lại còn ờ, mới vào cửa hàng nghịch vỡ va vớ vẩn anh em ạ đó thì ờ, chưa có cái gì cả thì bây giờ mình sẽ vô cái này đi đây mình đạt level 8 rồi nhận thưởng cái à ừ, cái coi rồi ok đây nạp tích lũy anh em này cái nạp tích lũy này hôm nay là ngày cuối cùng của nạp tích lũy rồi đúng không đúng rồi hôm nay là ngày cuối cùng của nạp tích lũy rồi anh em ạ anh em đang chơi jojo nạp nạp nhanh lên nha nạp nhanh để nạp nạp nạp tốc độ luôn để nhận xe cho mọi người nha ok tại là điện thoại của mình đang chơi là xiaomi uh, xiaomi mi 8 lite thì mọi người đó thì mình sẽ để thông tin điện thoại của mình bên dưới nha ok bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là nạp cho đủ 450 kim cương và mình nhận sẽ nhận đêm xe đêm cái gì ra à? xe gì ta để mình vào lại vì hôm qua mình mới chơi mà cũng phải chưa chơi chưa quen thuộc cái gì cả đây xe đêm đen cái ông này hay mời mình quá ta đây xe đêm đen nha anh em nha xe hàng a luôn ok tiếp tục thôi mình sẽ nạp và tiếp tục là nạp 400 kim cương nữa và mình thường thanh toán qua là tài khoản điện thoại luôn anh em ạ đó nếu mà mọi người cùng chơi thì hãy à, lên à, trang của trang chủ của Ring Speed Mobile và tải về nha đó ok mua với một lần nhấn thì chạm vân tay để mua nha mình cài như này cũng khá là tiện lợi luôn đó trang xử lý rồi wow không biết có đủ không đây thanh toán không thành công em ạ do thất bại do số dư tài khoản không đủ để mua tài phẩm trời ơi sao lại không đủ ta để mình thanh toán khác xem ok thanh toán thất bại rồi mà mua này à, mua cái này còn được x2 này anh em này mua cái này còn x2 kim cương này không biết là có đủ không đây có 69 nghìn chắc chắn mình đủ luôn vì mình mình vừa mình nạp 130 tiền mà điện thoại mình lúc nào có tiền hôm nọ mình mới nạp mà không biết là hôm nay cũng chắc là dùng cái gì à hôm qua tối mình nạp hôm qua mình tối mình nạp rồi sorry mọi người nha hôm qua mình tối mình nạp rồi anh em thông cảm nhá hôm qua mình tối mình cũng nạp gần 100 nghìn bảo sao điện thoại hết là phải rồi đây giao dịch thành công rồi rồi ok tin nhắn đã về đây là một cái cách nạp kim cương nó gọi là rất là nó gọi là rất là tiện lợi trong game này phúc lợi đã nhận là không biết là nhận được cái gì đây ok mình đã có 499 kim cương rồi mình nhận được ui hộp gì đây wow cộng thêm 10 kim cương nữa mình nhận được ui hộp giấc mơ thủy tinh lên mọi người này dùng ui được dày luôn này giờ mình vào túi xem Wow Giày này cộng 3 mọi người ạ Nhưng mà hiện tại bộ của mình đang là cộng hơn cái giày đó Đây mình mới mua cả cái à, anh đào hồng này là cái gì không rõ nữa Để à, xem vừa nãy còn 3 hộp đúng nhờ mọi người nhờ Còn 3 hộp Wow đây đây Ui Mình sẽ mở hết nha Rồi được Ui quả áo Mickey đẹp thế nhở Game này rất là hay hiệu ứng cũng rất là đẹp Mình sẽ dùng hết cái này luôn ngồi ok thời trang nào có áo này cộng 4 này áo này có vẻ đẹp mọi người ạ áo này có vẻ đẹp nhưng mà thôi mình sẽ mặc bộ công chúa vậy ôi mặc hơn bị tụt anh em ạ à. mà cái bộ này nó gọi là 34 điểm hấp dẫn luôn nó chất ok thì không biết là mình đã đủ để nhận xe chưa còn một trăm kim cương nữa thôi là mình sẽ đủ xe nhận xe rồi mọi người ạ bây giờ mình sẽ nạp thêm nạp thêm cái này đi vì sáu chín nghìn chắc cũng không đủ đâu thanh toán thôi cái này nạp nhanh cực anh em ạ Ủa? đây mình dùng vân tay cho cho, cho đỡ phải lằng nhằng mọi người nha tại thì sắp đủ rồi còn 100 kim cương nữa thôi là mình đã đủ nhận được cái xe nó gọi xe đêm đen rồi ở hạng A luôn rất là hay tí mình sẽ nhận và dành những review và mình sẽ đua một trận cho mọi người xem 579 kim cương rồi rồi người ta đã nhắn tin thanh toán về nhận được chưa ta rồi ơi 10 kim cương nữa thôi anh em ơi 10 kim cương nữa rồi 20.000 nữa coi nào 10 kim cương nữa thôi là mình sẽ nhận được không biết giờ còn đủ tiền hay không đây Đây mình mua hẳn gói 80 kim cương này xem được tí không Hiện tại đang có 579 kim cương rồi anh em nha Rồi ok Cuối cùng thì mình đã thành công rồi Vẫn đủ vẫn đủ anh em ạ Vẫn đủ một cái, cái xe đêm đen Không biết là xe hạng A nó đua nó chất không đây Rồi mình đã được tăng VIP luôn Mình lên VIP 3 rồi VIP 3 thì mình sẽ nhận được một cái váy và X2 kinh nghiệm Thế là nhận rồi ta rồi bây giờ mình sẽ vô hoạt động Mình sẽ nhận con đêm đen này về Cuối cùng thì mình đã đủ rồi nha Đã đủ rồi nhận thôi Wow Thời hạn 7 ngày Ok được 7 ngày mọi người ạ Lái ngay Đồng ý Wow Nhiều quá trời luôn gara của mình đây Cuối cùng thì là một cái đêm đen này anh em ạ Không biết là mua vĩnh viễn kiểu gì Nhưng mà mình cũng mới chơi thôi à nâng cấp nè thôi để sau đi mọi người ạ nâng cấp xe 7 ngày em gì thì xe này đã trâu lắm rồi hộp vào nghe quá chất luôn wow review cho mọi người xem luôn nha chơi đâu đó mình sẽ review cho mọi người xem luôn rồi ok bây giờ mình sẽ vào đua đơn một trận mình sẽ cùng test mình cũng chưa được ờ, đua đêm đen cho lắm mình xem clip thì trên youtube thì thấy mọi người cũng chơi đêm đen rất là nhiều review rất là nhiều ok thì hôm nay mình sẽ test qua cho mọi người xem còn kim cương kia thì mình để clip sau không biết là để làm gì mình cũng chưa biết thì anh em nào uh, không biết là kim cương để dùng làm gì anh hay vào cửa hàng gì gì đấy thì anh em uh, vào phần uh, comment và anh em uh, hướng dẫn mình nha có thể anh em thắc mắc cái gì anh em có thể comment bên dưới là mình không biết thì anh em mình có thể đọc comment của anh em để biết ok cảm ơn em rất là nhiều lần đầu chơi thôi và chắc là mình đứng top đầu hấp dẫn mất đúng con mẹ nó rồi ấy 44 hấp dẫn này anh em ạ 44 hấp dẫn luôn để nhạc này bản quyền ta mình sợ để nhạc bản quyền anh em ơi wow wow bon mà bon mà ui kìa em ui mình mới chơi mình cũng chưa biết lái cho lắm anh em thông cảm nha mình mới chơi thôi đua hơi hơi gà anh em thông cảm gì nha. wow cái mát này mình chưa đua bao giờ luôn đấy ui đấy nó quá. má mày Hấp dẫn hấp dẫn Mình đang đứng top 1 rồi mọi người Mình đang đứng top 1 rồi nha Ui Map này mình chưa đua bao giờ nên mình hơi khó Hơi khó cua Chưa đua bao giờ nên mình chưa quen map này ạ Trời ơi đua gà thế ta Cũng may là đang đứng đầu rồi Cũng may là đang đứng đầu rồi nha map này mình ra là mình cũng chưa đua bao giờ luôn đây những cái đoạn cua như thế này mình nghĩ là bình thường thôi nhưng mà mắt có mẹ drip nitro lên mà cua cũng được đó nó phải vậy trời ơi chất cho nhau rồi ô bị dính vào một tường luôn mọi người ơi sẵn luôn Ui, đập thang quá là đẹp luôn người xem mấy cái game này nha ok mọi người xem mình nhớ để lại mình một like một subscribe cho kênh mình mình có sót gì đấy để comment ý để lại cái ý ý kiến mọi người dưới phần comment mình nha dạ, ok một star rồi mình top đầu trong cái game này rồi đêm đen quá tuyệt vời luôn quá luôn đó <sighs> Ok ông giờ ông về top hai có đúng hai người là giành được cái nó gọi là hoàn thành mọi người ạ còn bốn người kia là chưa hoàn thành rồi Wow Câu một luôn Yeah dạ. Đó là ngầu đúng không Thành tích mới, kỷ lục mới này mọi người này Ok Rồi chúng ta sẽ cùng ra sảnh nha Đó, cả nghĩ về mình con đêm đen này là gọi là phóng Gọi là tiết mù luôn, đấy hơi khó một chút Uh, một số cái cũng gọi là phóng nó, nó nhanh quá với lại mình cũng chưa quen map đó ok clip của mình đây thôi để anh em xem nữa lại mình một like và subscribe kênh mình và đừng quên để lại comment ý tưởng của anh em bên dưới nha ok còn 659 kim cương thì tiếp tục mình sẽ để mua cái đồ vớ vẩn thôi chả biết làm gì ok bye bye mọi người